mua với cái giá cao hoặc là à, bạn mua và bạn không tính toán cái tình hình tài chính của mình bạn mua và bạn không có khả năng chi trả tiếp à, và bạn cũng không có ừ, khi mà khi mà túng quẫn bạn cần tiền bạn bán gấp thì lúc đó bạn mới bị lỗ còn bình thường thì à, giá bất động sản à, nó sẽ tăng theo hàng năm và chị tại sao nó lại như vậy tại vì là đất hay bất động sản nó giới hạn nó không thể nào sinh ra nhưng mà con người thì luôn luôn sinh ra nhiều hơn ha thì nên đó là lý do mà uh, bất động sản nó an toàn và cái việc mà lợi ích của việc đầu tư bất động sản thì uh, ví dụ như cái lợi ích cơ bản của cái ờ, bất động sản đó là cái lợi tức mà bạn nhận được ví dụ như là cái giá trị của miếng đất của bạn nó cao hơn so với cái những cái giá trị đất hay những cái giá trị nhà ở xung quanh thì cái việc là bạn sẽ có có lời ha có lợi nhuận từ cái việc uh, mà bạn sở hữu cái bất động sản đó và cái thứ hai à, đó là cái lợi ích thứ hai đó là à, có thể thay đổi giá trị bất động sản theo thời gian ví dụ như là à, bạn thấy là hàng năm à, ừ, cái tình hình lạm phát nó rất là nghiêm trọng đúng không thì giá đồng tiền nó mất giá thì chỉ có khi bạn giữ à, tài sản thì nó mới nó mới bù lại cho bạn được còn nếu mà bạn giữ tiền mặt thì tiền đó nó mất giá bạn không thể nào mua được cái à, một cái căn nhà ví dụ như trước đây khoảng 10 năm thì giá nhà nó chỉ khoảng là tầm là hai ờ, một nửa so với cái giá hiện tại ha có khi là chỉ bằng một phần một phần tư thôi hồi xưa giống như là hồi xưa lúc mà vàng lúc 19 ờ, giá 19 thì bây giờ vàng tới năm mươi mấy sáu mươi mấy thì bạn thấy là nó cũng tiền nó mất giá theo như vậy và tiền nó mất giá theo vàng tiền nó mất giá theo bất động sản ha bất động sản hồi lúc trước bạn mua à, 3 tỷ thì bây giờ bạn phải mua 6 tỷ à, gấp đôi lên như vậy đó rồi à, cái việc mà giá trị bất động sản nó thay đổi do nhu cung cầu nếu mà cái nguồn cung nó nhiều à, thì cái bất động sản nó giảm nhưng mà nếu mà cái cầu cái cái cái cái nhu cầu nó nhiều hơn à, thì cái bất cái giá bất động sản nó sẽ tăng ví dụ như hiện tại cái um, nguồn cung nó rất là hiếm à, không có bất động sản không có nhiều dự án được đưa ra nên hả nguồn cung nguồn cầu thì vẫn À, có rất là nhiều ha họ có nhu cầu mua để ở hoặc là họ có nhu cầu mua để đầu tư tại vì tiền hiện tại nó mất giá và gửi lãi suất ngân hàng nó không có giá trị thì họ sẽ đổ cái tiền đó vào bất động sản thì do nhu cầu nó nhiều mà nguồn cung thấp thì bất động sản chắc chắn nó phải thay đổi nó phải lên và cái uh, cái uh, thay đổi ờ, cái giá trị bất động sản thay đổi là do uh, những cái cải tiến trên cái mảnh đất đó ví dụ như là uh, thường là nhà đầu tư họ sẽ tạo cái tài sản ở trên đất ví dụ đất uh, họ, hoặc họ, họ có thể là um, trồng trọt hoặc là họ có thể là cái xây nhà ở trên đó hay xây xưởng hay hay tạo những cái tài sản ở trên đó ha thì đó là do họ sẽ cải tiến cái miếng đất đó và cái ờ, bất động sản thì ờ, nó sẽ thay đổi do cái sở thích của người tiêu dùng nữa ví dụ như cái giá trị bất động sản thì bằng cái giá trị đất cộng cho cái giá trị của tài sản ở trên đó ví dụ như đối với những người họ chỉ mua để ở thì chỉ là cái giá trị đó thôi à, chỉ là cái giá trị đất cộng với cái căn, giá trị căn nhà nhưng nếu mà người mua họ mua và họ sẽ xây dựng ở trên đó những cái khu nhà trọ hay những cái apartment họ có dòng tiền hàng tháng thì cái giá trị của cái căn nhà của họ nó giá trị hơn rất là nhiều so với cái giá trị mà căn nhà mua để ở à, đó là giá trị nó thay đổi do cái sở thích của người tiêu dùng họ muốn uh, khai thác nó vào cái việc gì và uh, cuối cùng đó là ờ, cái giá trị của bất động sản nó sẽ thay đổi theo cái nhu cầu của xã hội ví dụ như là trước đây những chủ đầu tư họ sẽ làm những cái dự án họ không có những cái tiện ích ở trong đó nhiều như hiện nay và sau đó họ những chủ đầu tư họ học từ nước ngoài họ mang về họ cải tiến những cái dự án của họ những khu đô thị bao gồm tất cả mọi thứ à, tiện ích ở trong đó ha trường học bệnh viện à, khu vui chơi giải trí ha và những cái khu hành chính nói chung là người dân ở đó thì họ chỉ cần ở đó thôi họ có tất cả mọi thứ tại đó họ không cần phải đi di chuyển qua nơi khác để sử dụng cái cái tiện ích nên là cái giá trị bất động sản nó thay đổi theo cái nhu cầu của xã hội là đáp ứng với nhu cầu của xã hội à, và à, nó làm thay đổi giá trị của bất động sản và cái lợi ích thứ ba đó là lợi ích về tài chính à, thường đó là nhà đầu tư họ sẽ à, dùng tiền à, nếu mà khi mà bạn kinh doanh bất động sản hay bạn đầu tư bất động sản thì bạn sẽ uh, dùng cái uh, cái hỗ trợ của ngân hàng ha họ sẽ vay vay ngân hàng để đầu tư thường là cái chi chi phí vay nó sẽ thấp hơn với cái chi phí ờ, với cái lợi ích mà giá trị bất động sản tăng thêm nên là họ sẽ thấy rằng là à họ được hưởng lợi rất là nhiều do cái ờ, bất động sản đem lại thật ra là khi mà Ờ, đầu tư bất động sản thì bạn chỉ cần hiện tại thì bạn chỉ cần uh, có trong người là 15 tới 30 phần trăm bạn đã mua được và bạn có thu nhập ổn định hàng tháng bạn chứng minh là bạn có khả năng uh, trả lãi và gốc cho ngân hàng thì chắc chắn bạn sẽ mua được uh, một căn nhà hay một bất động sản mà bạn uh, mong muốn và cái lợi ích thứ tư đó là uh, kiểm soát kiểm soát đầu tư ha từ vì nếu như là nhà đầu tư họ bất kỳ nhà đầu tư nào họ cũng thích là cái việc mà họ có thể kiểm soát được ví dụ như là à, bạn à, kinh doanh chứng khoán hay vàng hay là coi chẳng hạn thì bạn sẽ phụ thuộc vào một cái à, một cái chủ ha một chủ sàn hay là một cái uh, chủ cái cuộc chơi đó còn khi mà bạn đầu tư bất động sản thì đó bạn làm chủ cái cuộc chơi đó bạn muốn bán khi nào cũng được bạn muốn làm gì với nó cũng được còn ví dụ như chứng khoán thì ví dụ như chứng khoán nó lên nó xuống bạn không thể nào quyết định được hay vàng cũng vậy ha lên xuống bạn không thể nào quyết định được nên cái việc mà là kiểm soát cái việc mà đầu tư thì đó cũng là một cái uh, lợi ích của cái nhà đầu tư mà đầu tư vào bất động sản uh, và một cái lợi ích khác là nhà đầu tư có thể là cải tạo phát triển ha cũng như là quản lý hay thay đổi cái bất động sản nên là họ họ họ tự làm họ có thể tự mình làm tất cả mọi việc trên đó nói chung là nói một cái ngắn gọn đó là à, các nhà đầu tư bất động sản họ có là họ in a game tức là họ là kiểm soát cái bất động sản cái tài sản của họ chứ không phụ thuộc vào bất kỳ một cái tổ chức hay một đơn vị nào cả à, cái lợi ích thứ năm đó là à, an toàn à, rất là an toàn ha thì tại vì nhà đất là một cái nhu cầu cơ bản của cuộc sống à, ai cũng cần à, một cái căn nhà để ở ha, và ai cũng có nhu cầu để mà có thể là à, mua để mà sở hữu cái bất động sản đó đó là cái tài sản và khi mà nhu cầu như vậy ha thì thực ra là nó rất là an toàn khi mà nếu mà bạn không có bị tới gặp cái vấn đề mà giống như phải bán gấp à, bán rẻ ha rồi cái à, giá trị thứ sáu đó là à, khi mà đầu tư bất động sản thì bạn có thể tìm kiếm những cái tài sản để đầu tư ví dụ như là để đa dạng hóa cái ờ, danh mục đầu tư ở trong bất động sản bạn sẽ có thể đầu tư vào những phân khúc ví dụ như là đất nè nhà nhà ở trong trong trong phố nè hoặc là căn hộ chung cư hoặc là những cái bất động sản thương mại ví dụ như là cái apartment để bạn có thể cho thuê để thu dòng tiền hàng tháng khi mà bạn đa dạng hóa như vậy thì nếu à, một trong những cái phân khúc đó nó có vấn đề rắc rối gì thì còn những cái phân khúc còn lại nó vẫn chạy được ha đó nhưng giống như là hiện tại thì cái việc mà cho thuê nó gặp khó khăn nhưng mà uh, cái uh, cái bất động sản khác thì nó vẫn tăng giá ví dụ như là chung cư hay là những cái uh, bất động sản ở vùng ven ha nó vẫn tăng giá đều do nhu cầu đầu tư của các ờ, nhà đầu tư nó vẫn có à, đó là một vài cái điều mà à, tôi ờ, muốn chia sẻ với các bạn và các bạn phải luôn luôn nhớ một điều rằng là người giàu họ không bao giờ cất giữ tiền mà họ sẽ cất giữ tài sản ha và họ luôn luôn gia tăng cái diện tích à, bất động sản à, lên hàng năm và à, bạn đừng bao giờ đợi để mua bất động sản tại vì khi mà bạn đợi à, bạn khi mà bạn đủ tiền thì bạn không có thể nào mua được thì, lúc đó là giá bất động sản đã lên mà bạn hãy mua à, và bạn chờ đợi ha bạn mua bằng mọi cách bạn mua khi mà bạn phải có được cái à, một cái số vốn nhất định và bạn có thu nhập ổn định hàng tháng và bạn ừ, ổn định nha tôi nói là ổn định hàng tháng thì bạn chắc chắn bạn sẽ mua và bạn sẽ an tâm về cái điều đó cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì bạn vẫn có thể à, mua được và bạn sở hữu được cái tài sản của bạn à, đó là một vài điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng cái việc mà đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều cái à, thuận lợi và đạt được cái ờ, lợi nhuận cao à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo bạn hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho những người à, cần thiết họ đang quan tâm à, xin chào và gặp lại các bạn ở video tiếp theo